tất cả mọi người, tôi là Phương đến từ ờ, kênh bất động sản Thiết. Thì ngày hôm nay tôi uh, hiện tại đang có mặt tại uh, làng sinh thái trên công viên Cana Garden Bảo Lộc Bảo Lâm. Thì đây là một cái khu uh, nghỉ dưỡng được chủ đầu tư uh, làm có 95 căn nhà sinh thái như thế này. Phía sau lưng tôi là 95 căn nhà sinh thái. Đây là những căn nhà mà làm từ nhà lắp ghép nồi của anh thì được à, hộp gỗ hộp gỗ thông nhập khẩu đây mọi người có thể thấy là chủ đầu tư họ là cái hàng rào phòng trắng như thế này đây là cửa đi vào bên trong thì à, trồng à, thảm cỏ này trên uh, khu Bảo Lâm Bảo Lộc, Đường Trong thì sau đây tôi sẽ à, dẫn mọi người đi tham quan một vòng xung quanh khu à, làng sinh thái để cho mình phố Cana cái đẹp Bảo Lâm mọi người hãy theo tôi thì 95 căn nhà này thì ờ, cùng một cái kiểu kiến trúc nhà thì có diện tích diện tích bao quanh là 92 mét vuông dài ờ, ngang là ờ, 8 dài 11,5 ờ, sâu vào bên trong là 11,5 mét còn cái diện tích mà sử dụng bên trong thì 54 mét vuông nhà thì có kết cấu hai phòng ngủ thì sau đây tôi sẽ mời mọi người vào tham quan kết cấu của một cái căn nhà có ờ, cửa sổ nè cửa sổ đây rồi ờ, toilet ờ, của gia chủ bên trong luôn em quay kỹ bên trong trong đây là bên ngoài thì có một cái phòng ngủ chỗ này thiết kế theo không gian mở có rất là nhiều cái cửa để lấy sáng đây có cái ô cửa lấy sáng với cái cửa rất lớn hai đấy hay hai đấy thì chủ đầu tư họ trang bị cho mình một cái ờ, mô bếp này luôn bộ sôi bộ tủ bếp đầy đủ đây là tủ bếp rồi vào ờ, bếp ờ, điện tử nhập khẩu Dạ, mời mọi người theo tôi đi ra bên ngoài để chúng ta sẽ à, ngắm à, một vòng 95 căn nhà đường tại đấy Nhà tại làng sinh thái The Tropical Cana Garden Bảo Lâm thì có thiết kế nhìn rất là mộc mạc nhưng mà rất là đẹp Với nồi ngoại thất thì được à, ốp gỗ, gỗ thông nhập khẩu Hệ thống điện thì dùng đèn năng lượng mặt trời Ngoài ra thì à, hệ thống à, điện dùng trong gia đình thì dùng hệ thống điện âm Nên cái khu à, sinh thái này á, nhìn rất là gọn gàng Đường nhựa thì cực kỳ rộng Đường hiện tại tôi đang đứng đây là rộng 8 m Thoải mái cho hai làn xe ô tô đi Đây là những cái căn nhà tại The Tropical Cana Garden Bảo Lâm Phía trước nhà thì có sân vườn được trồng thảm cỏ trồng những cái cây ăn trái hai bên lối ra vào thì ờ, trồng những cái bông hoa cẩm tú cầu rất là đẹp rồi có một cái hàng ờ, đi vào là lót những cái viên đá để đi vào rất là đẹp xung quanh nhà thì trồng những cái cây dương sỉ được ờ, chủ đầu tư mua từ những cái người dân địa phương họ khai thác ở trong rừng về đây là hai bên à, hông nhà tại những căn nhà ở The Tropical Cana Garden Bảo Lâm này. Ở giữa hai căn nhà thì có một cái khoảng đất để à, trồng à, cây ăn trái. Khi ở đây thì cực kỳ tuyệt vời nhiệt độ rất là mát hiện tại tôi đang quay là 1 giờ chiều nhưng mà nhiệt độ khoảng tầm 25 độ C đây là cái view nhìn từ trong nhà nhìn ra cầu thang đi lên này con đường dẫn vào nhà này ở phía trước thì có vườn cây này ở ờ, phía trước nhà thì mặt đường nhựa chủ đầu tư làm nhựa nóng rộng 8 mét hệ thống căn nhà tại ờ, The Tropical Canang Bảo Lâm rất là đẹp tôi rất là thích những cái ờ, bưởi và những cái cây ăn trái được chủ đầu tư họ trồng ở bên trong những căn nhà ở tại khu nghỉ dưỡng này thì đa số khách hàng à, mua ở đây thì thường là dân à, Sài Gòn khách hàng chúng tôi chủ yếu là ở Sài Gòn, Đồng Nai và Bình Dương thì đây cũng có một cái gia đình đang sống tại đây này là căn số 51 à, đây là căn 49 cây bưởi này thì đã có tuổi thọ được khoảng 5 à, năm vì thế à, hiện tại rất là sai trái đây tôi quay à, trái bưởi cho mọi người xem rất là sai trái nha mọi người